Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Thì tình hình anh em dọn Tết thế nào rồi? Còn mình thì vẫn là đam mê mẫu thôi Sau nhiều trận à, đi giết người, nhiều lần đi công thành chiến những trận PvP Thì mình khá là thiệt thòi khi mà set ngàn, Đây, set Blue Eye Trong khi à, các nhân vật khác đều là set 1100, set cao nhất hiện tại Thì hôm nay mình quyết tâm úp set em nó lên set 1100 Để có thể là mạnh mẽ hơn một chút trong các tình lệnh PvP Thì để úp em nó lên 1100 thì cần những gì? mình sẽ cùng với anh em úp lên và tìm hiểu xem những nguyên liệu cần thiết để có thể up lên như nào nha anh em thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải up set của chúng ta lên cộng 11 như này cộng 11 và phải là 16 ôm. và đối với áo quân thì sẽ là 16 đi khác đối với server của mình thì đầu tiên chúng ta phải up nốt cái quân của mình từ cộng 9 đến cộng 11 hy vọng là hôm nay được em go bình thường bắt đầu thôi vì đây là server chính và mình cũng chẳng phải muốn là tự nhiên mất đi cái quần level 1000 nên chúng ta sẽ phải bỏ talisman trao chống mắt đồ và bỏ thêm 10 phần trăm lúc à, một hai đấy leo lên này anh mày ơi lên nào hai quá mất rồi quá mất rồi đời đời mình sẽ phải đời của mình tung hai lần nha anh em một hai một ok công nhận quay video cho anh em thật là hết anh em ạ à được quay video là của úp đồ lên cộng 11 thôi đây đây là chính sách đô cộng 11 vậy là chúng ta đã đủ bốn món cộng 11 nhé nhé cộng 11 cộng 11 hết đồ mình là chỉ có 7 vậy là 7 star thôi nhưng đó cũng là quá đủ rồi đồ khiếm khá là khó khăn anh em ạ và sau một thời gian dài đang đẳng mình tích góp rút là đây đơn vị tiền tệ trong game và mình đã phải mua thêm bốn cục úp lên xịt xét một nghìn và bốn cục này làm sao để có thì rất là đơn giản anh em có thể đến Everland đến với NPC ờ, mua rút chúng ta hãy đến góc phía trên màn hình gặp nhân vật game và chúng ta sẽ phải mua cục up lên level 1100 đây nó sẽ chắc chắn phải nằm ở cuối cùng đây fix Astro Spirit vậy là 500 rút và mình đã bỏ ra hai ca rút đối với server của mình và để mình mua bốn cục để có thể up tròn vẹn một set thì hôm nay chúng ta sẽ thử xem đối với set 1100 thì mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với set 1000 thì trước tiên chúng ta sẽ phải chụp lại màn hình của lúc chúng ta đang mang set 1000 nha anh em đây đây chính là bảng của mình ok mình vừa chụp lại lát nữa sau khi up lên set 1100 chúng ta sẽ so sánh ok bắt đầu thôi để xem nó sẽ yêu cầu những gì đầu tiên chúng ta sẽ phải có một đồ cộng 11 16 ôm đây một cái đồ đây mình sẽ bỏ thêm một món nữa đây chúng ta sẽ cần một món đồ cộng 11 là thấp nhất và 16 hộp một cái uh, spirit là cục này với 30 viên bi 30 viên sụp một viên cao và một viên cà bây giờ mình sẽ phải tách mình sẽ phải tách ra 30 cao 30 sụt cái việc gom góp cháo với sụt cũng là một vấn đề đấy các bạn đây mình sẽ tách ra đôi cả section với sau thì chúng ta có thể tách nhanh nhé chúng ta có thể tách ngọc ra mình sẽ tách cục này ra 20 20 ok rồi là hai món và bây giờ mình sẽ tách ra 10 10 nữa 2 lần 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây 1 2 và mình sẽ gộp lại đây chúng ta sẽ có 3 cục 4 cục 4 cục black 30 tiếp tục chúng ta sẽ tách sụt ra chúng ta sẽ tách sụt ra 30 tiếp 9 20 và được 30 cục bên kia đây tiếp tục tách cục thứ hai sáu bảy tám chín mười một năm năm sáu bảy tám mười chín hai mươi hai cục đây là chúng ta đã có hai cục mình sẽ bỏ black ra một bên nha nhé cho dễ dàng nhìn thấy đây đây là mình đã có hai ba cục black 30 tách tiếp đây 50 nữa 10 ok và gộp lại như vậy là chúng ta đã có được uh, 4 cục black 30 4 cục sụt 30 bây giờ mình cần tách ra 4 viên trao và 4 viên cret 1 2 3 4 ok và 4 viên cret tách tiếp cret nhầm mình nhầm vào B rồi đây cret 1 2 3 và 4 ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau úp set lên ngàn để xem sức mạnh của em nó ra làm sao chúng ta sẽ úp cái tay đầu tiên một cục spirit ok 30 tên B 30 tên sụt một tên trao và một tên cret tỷ lệ thành công là 100% nha anh em để tao nào wow chúng ta sẽ có được với uh, skill dam sẽ là 12 uh, à, mastery của năng lượng sẽ cộng 30 đúc của dam sẽ là 18% và mastery của sức mạnh phép thuật sẽ được cộng thêm 30 và với bốn món hiệu ứng thì sẽ tăng crit dam dam hoàn hảo phòng thủ Matrista ui tăng tăng rất là nhiều thứ luôn và có dòng đặc biệt là tipo dam 6% cực ngon ok chúng ta sẽ tiếp tục với những trang bị khác trên người đây chúng ta sẽ bắt đầu cái mũ 30 b một viên trao một viên sụt một viên cờ vẹt và một viên spirit ok múc đây mình hy vọng hy vọng là set này sẽ vẫn là đẹp trai đừng làm mất vẻ đẹp trai của em nó ngoài sức mạnh đó thì mình vẫn thích nhân vật đẹp đẽ một chút để có thể đi lòe mấy anh em khác đây ốp thì chắc chắn là vẫn tương tự như mấy uh, như hồi này thôi cái quần 30 30 một trao một caret và một spirit tiếp ok vậy là chúng ta đã úp thành công set đồ 1100 đây đây là set cộng không của em đó nhưng mà cái chân của mình vẫn là chân uh, cộng 13 nhưng mà chỉ là chân 1000 thôi mình sẽ phải uh, lấy cái chân cộng 1100 lên ui có hình uh, à, cảnh quạt xoay xoay tại ngôi tại trái tim kia nhé để chiếm ngưỡng sức vẻ đẹp của em nó mình sẽ phải cộng em này lên cộng chính Ok, như vậy là mình đã vừa offset server hết set level 1100 của nhân vật Witcher của mình lên cổng chính thì nhìn cũng hơi là cơ bắp anh em ạ à. nhưng mà mình cảm thấy set blue đẹp hơn và bây giờ để test sức bền của set server hết chúng ta hãy thử lên map cao nhất xem sao hy vọng là em nó có thể trên được sẽ là map ca dông 1050 Ok, vậy là mình vừa đưa em nó lên map 1050 Và có vẻ em nó trên cũng khá là ngon lành anh em ạ và bây giờ chúng ta hãy thử so sánh đam của set 1100 và set 1000 xem nó khác biệt nó to lớn như thế nào nha anh em vừa nãy mình đã có chụp màn hình lại và bây giờ chúng ta sẽ so sánh bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa set 1100 và set 1000 nha anh em ở bên trái màn hình của mình sẽ là set 1100 và ở bên phải của mình này đã chụp lại là set 1000 đầu tiên Grid Dam sẽ là không thay đổi giữa 14, 44% và 44%. Excel Dam Excellent đam bên này chỉ là 40 và bên này cũng là 40 như nhau và double đam giống nhau nhưng triple đam của bên set 1100 sẽ là 6% nhưng mà bên set của 1000 là chỉ có 4% đây là đã có một sự khác biệt cực kỳ lớn đây 400 Death Ray giống nhau Skill Attack 1092 và 1076 đã có sự khác biệt thứ hai và Crit Dam được tăng lên echelon đang tăng lên đam ray thì giống nhau hy vọng video này của mình có thể giúp ích được anh em được ít nhiều khi mà anh em muốn tìm hiểu xem là muốn up lên set 1100 là sẽ cần những gì và có thực sự là mạnh mẽ hay không để có thể dành thời nhiều thời gian để đi cài rút hay là dành tiền để có thể up em nó lên và mình mong video này sẽ có ích cho anh em nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo